Dù nhà nước quy định bệnh nhân Covid tử vong sẽ được hoàn toàn miễn phí chi phí điều trị và mai táng, nhưng một bệnh viện ở thành phố Hồ Chí Minh đã buộc người nhà bệnh nhân đóng 36 triệu đồng mới có thể nhận giấy báo tử và thi thể. Trước tình trạng bệnh đang ngày càng lan rộng, Bộ Lao động Thương binh Xã hội đề xuất chính phủ cấp 130.000 tấn gạo để hỗ trợ cho 8,6 triệu người, nguy cơ thiếu đói tại 24 tỉnh thành. Tin thế giới, Tổng thống Mỹ Joe Biden vừa cho biết quân đội Mỹ có thể ở lại Afghanistan lâu hơn nếu cần còn tại Cuba, nhà cầm quyền nước này đã áp đặt các biện pháp kiểm soát chặt chẽ hơn đối với việc sử dụng mạng xã hội khiến nhiều công dân và các nhà hoạt động nhân quyền quốc tế tức giận. Triều Tiên đã ban hành cảnh báo vùng cấm ra khơi đối với các tàu ngoài khơi bờ biển phía đông nước này, cho thấy họ có kế hoạch phóng tên lửa trong bối cảnh cuộc tập trận kết hợp giữa Mỹ và Hàn Quốc đang diễn ra. Trở lại điểm nóng, Afghanistan Taliban hiện đang gấp rút nỗ lực thành lập chính phủ khi các thủ lĩnh lưu vong của họ trở về. Ngày 18 tháng 8 2021 là thời điểm đánh dấu 90 năm trận lũ lụt kinh hoàng nhất trong lịch sử Trung Quốc và thế giới. Một thảm họa chết chóc nhất của thế kỷ 20 mà đến nay số người thiệt mạng vẫn còn là một bí ẩn. Quý vị đang theo dõi tin tổng hợp tối ngày 19 tháng 8 của Decana TV. Sau đây là các nội dung chi tiết. Mở đầu chương trình là phần tin trong nước. Bệnh viện quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh vừa bị người dân tố cáo thu tiền viện phí của người mắc Covid tử vong mới có thể nhận giấy báo tử và thi thể an táng. Chị NTN ngụ quận 12 cho biết, ngày 3 tháng 8, mẹ của mình mắc Covid đến bệnh viện Đa khoa Bình Tân điều trị. Khi nhập viện, phía bệnh viện yêu cầu nộp tạm ứng tiền viện phí hơn 8 triệu đồng. Đến ngày 16 tháng 8, bệnh viện thông báo bà T tử vong. Ngoài việc thông báo bà T đã mất, phía bệnh viện yêu cầu gia đình nộp thêm 28 triệu đồng tiền viện phí để nhận giấy báo tử và thi thể an táng. Gia đình tự liên hệ với các cơ sở mai táng để lo hỏa táng cho người thân. Theo chị N, khoảng 2 tháng nay chị thất nghiệp và không có thêm khoản thu nhập nào. Không đam tâm để mẹ lạnh lẽo, chị phải chạy vậy, vay mượn người quen mới được 25 triệu đồng để đóng cho bệnh viện nhưng vẫn không đủ, còn thiếu 3 triệu. Lo việc hậu sự xong, Ngày 18 tháng 8, chị N tiếp tục đi vay thêm 3 triệu đồng để nộp đủ số tiền viện phí cho bệnh viện mới được xuất hóa đơn tiền viện phí. Chị N bức xúc nói, tôi thấy trên TV, trên báo đều nói điều trị Covid đều được miễn phí, nhưng khi hỏi bệnh viện bảo trên TV nói thế thôi, chứ chưa có văn bản nào khẳng định miễn phí hết. Theo ông Phan Văn Miến, Giám đốc Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh, người mắc Covid được khám và điều trị miễn phí, chi phí do nhà nước chi trả 100% từ tiền dương, tiền thuốc và các dịch vụ liên quan. Qua đối chiếu, lãnh đạo Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh khẳng định bệnh viện quận Bình Tân thu viện phí của người bệnh như trên là sai quy định và phải trả lại chi phí cho người nhà bệnh nhân. Ngày 19 tháng 8, Bộ Lao động Thương binh Xã hội đề xuất chính phủ cấp 130.000 tấn gạo để hỗ trợ cho 8,6 triệu người nguy cơ thiếu đói tại 24 tỉnh thành. Theo đề xuất, mỗi nhân khẩu sẽ được hỗ trợ 15 kg gạo trong một tháng. Trước đó, 24 tỉnh thành đề nghị hỗ trợ gạo cứu đói tổng cộng hơn 216.000 tấn. Số đề xuất cấp phát đáp ứng được hơn 60% nhu cầu cấp gạo của các tỉnh trên. Danh sách 24 tỉnh thành phố gồm thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Đà Nẵng, Cần Thơ, An Giang, Bà Rịa Vũng Tàu, Bến Tre, Bình Dương, Bình Định, Bình Thuận, Cà Mau, Đắk Lắk, Đắk Nông, Đồng Nai, Đồng Tháp, Khánh Hòa, Kiên Giang, Long An, Nghệ An, Ninh Thuận, Tây Ninh, Tiền Giang, Trà Vinh, Phú Yên và Vĩnh Long. Ngày 19 tháng 8, Ủy ban Nhân dân thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình đã yêu cầu phường Hải Thành yêu cầu xử lý cán bộ liên quan đến việc thu tiền người lao động sai quy định khi đến ký xác nhận để hưởng chế độ hỗ trợ do ảnh hưởng dịch Covid. Động thái này được thực hiện sau khi báo chí phản ánh, Ủy ban Nhân dân thành phố Đồng Hới lập tổ công tác tiến hành kiểm tra, xác minh sự việc và đã có những báo cáo cụ thể. Thành phố Đồng Hới yêu cầu phường Hải Thành nghiêm túc tổ chức kiểm điểm đối với tập thể cá nhân có liên quan do thực hiện việc thu tiền người lao động trong quá trình xác nhận hồ sơ để hưởng chính sách hỗ trợ khó khăn do dịch Covid, trái quy định của pháp luật. Biên lai hiếm hoi, việc thu phí 4 người dân được ghi trong ngày 16 tháng 8 của Ủy ban Nhân dân phường Hải Thành. Còn sau đó chính quyền địa phương thu tiền mà quên viết phiếu thu. Chủ tịch phường Hải Thành cho biết phường đang tiến hành gặp gỡ từng người dân xin lỗi và trả lại số tiền đã thu sai quy định. Cụ thể, đã thu tổng số tiền 1,78 triệu đồng đối với 178 trường hợp ở ngoài địa bàn đến ký xác nhận tại Ủy ban Nhân dân phường. Nối tiếp chương trình sẽ là phần tin quốc tế. Tổng thống Joe Biden ngày 18 tháng 8 cho biết Mỹ cam kết sơ tán mọi công dân nước này khỏi Afghanistan, ngay cả khi quân đội Mỹ phải ở lại lâu hơn thời hạn rút quân toàn bộ vào ngày 31 tháng 8. Tổng thống Mỹ Joe Biden nói trong một cuộc phỏng vấn với ABC News, Nếu còn người Mỹ kẹt lại Afghanistan, chúng tôi sẽ ở lại để đưa họ về. Nếu không thể đạt được mục tiêu đó, chúng tôi sẽ quyết định xem ai phải ở lại Afghanistan. Ông Biden cũng khẳng định trong cuộc phỏng vấn rằng Taliban đã đồng ý cho công dân Mỹ đến sân bay Kabul. Tổng thống Biden nhấn mạnh rằng Washington đã hành động nhanh chóng để sơ tán Đại sứ quán Mỹ ở Kabul mà không gây ra bất kỳ thương vong nào. Kể từ khi Taliban nắm quyền kiểm soát thủ đô Kabul của Afghanistan vào ngày 15 tháng 8, hàng nghìn người dân đã kéo tới sân bay quốc tế Hamid Karzai, gây ra cảnh tượng hỗn loạn. Ít nhất 5 người được cho là đã thiệt mạng giữa đám đông hỗn loạn ở sân bay tại Kabul vào ngày 16 tháng 8, theo ABC News. Reuters đưa tin, chính quyền Cuba trong tuần này đã áp đặt các biện pháp kiểm soát chặt chẽ hơn đối với việc sử dụng mạng xã hội, bao gồm lệnh cấm các ấn phẩm có thể gây tổn hại đến uy tín của đất nước, điều khiến nhiều công dân và các nhà hoạt động nhân quyền quốc tế tức giận. Theo đó, sắc lệnh số 35 nghiêm cấm xuất bản tin tức sai sự thật hoặc thông điệp và nội dung bị coi là xúc phạm hoặc kích động bạo loạn hoặc bất kỳ hành vi nào khác gây rối trật tự công cộng. Các nhà phân tích Cuba đã so sánh Động thái này của chính quyền với chủ nghĩa toàn trị trong cuốn 1984 của George Orwell. Các chuyên gia e ngại rằng những định nghĩa mơ hồ về những gì cấu thành hành vi được cho là vi phạm sẽ dẫn đến những hành vi đàn áp tùy tiện của chính phủ. Erika Covara Rosas, giám đốc khu vực châu Mỹ của Tổ chức Ân xá Quốc tế cho biết, Cuba đang chính thức hóa việc đàn áp truyền thông xã hội và lưu ý rằng nhà nước đã độc quyền truy cập Internet Điều này đã bị hạn chế trong và sau cuộc biểu tình ngày 11 tháng 7. Sắc lệnh mới của Cuba ra lệnh rõ ràng cho nhà độc quyền viễn thông nhà nước đình chỉ các dịch vụ đối với những người dùng có hành vi vi phạm phối hợp với các cơ quan hữu quan. Tổ chức Y tế Thế giới WHO chỉ trích việc các nước giàu vội vã triển khai hoặc sắp triển khai tiêm chủng vaccine COVID mũi tăng cường trong khi hàng triệu người trên thế giới chưa được tiêm. Chúng ta đang dự định cung cấp thêm phao cứu sinh cho những người đã có phao cứu sinh, trong khi để những người khác đuối nước vì không có phao cứu sinh nào. Thực tế là chúng ta đang phát những chiếc phao cứu sinh thứ hai cho người đã có, trong khi hàng triệu, hàng triệu người không có chiếc nào. Giám đốc chương trình khẩn cấp của WHO, Marian, nói với các phóng viên ngày 18 tháng 8. Bình luận từ phía WHO được đưa ra không lâu trước khi giới chức Mỹ thông báo tất cả người Mỹ đã tiêm chủng vaccine ngừa Covid sẽ được sớm tiêm liều tăng cường từ tháng 9 tới. Giới chức Mỹ cho rằng vaccine mới có hiệu quả cao trong việc giảm nguy cơ bệnh nặng và tử vong do Covid, nhưng hiệu quả có thể giảm dần theo thời gian. Do vậy, họ quyết định cấp phép tiêm bổ sung từ ngày 20 tháng 9 cho toàn bộ người Mỹ đã tiêm đầy đủ hai mũi cách đó 8 tháng. Mỹ trước đó đã cấp phép tiêm mũi tăng cường cho những người có suy giảm miễn dịch. Đầu tháng này, WHO đã kêu gọi các nước giàu hoãn tiêm chủng bổ sung để giảm bớt tình trạng mất cân bằng nguồn cung vaccine hiện nay, tạo thêm cơ hội cho các nước thu nhập thấp và trung bình tiếp cận vaccine. Bất chấp những kêu gọi này, nhiều nước đã hoặc sắp triển khai tiêm mũi vaccine tăng cường cho người dân. Trong đó, Israel bắt đầu tiêm mũi thứ ba cho người trên 50 tuổi. Mỹ, Anh, Đức dự kiến triển khai từ tháng 9. Hãng tin Yonhap ngày 19 tháng 8 cho biết, Triều Tiên đã ban hành cảnh báo vùng cấm ra khơi đối với các tàu ngoài khơi bờ biển phía đông nước này, cho thấy họ có kế hoạch phóng tên lửa trong bối cảnh cuộc tập trận kết hợp giữa Mỹ và Hàn Quốc đang diễn ra. Yonhap dẫn nguồn tin từ quân sự cho hay, Cảnh báo đó có hiệu lực từ các ngày Chủ nhật đến thứ hai cho các vùng Đông Bắc ở Đông Hải. Một khuyến nghị như vậy thường được đưa ra trước các vụ phóng tên lửa hoặc thử nghiệm vũ khí để cảnh báo tàu thuyền tránh xa một số khu vực dự kiến sẽ bị ảnh hưởng. Tuần trước, Triều Tiên chỉ trích Mỹ và Hàn Quốc vì hai nước này tiếp tục tiến hành cuộc tập trận. Triều Tiên tuyên bố rằng sẽ làm cho họ nhận ra ngay lập tức một lựa chọn nguy hiểm mà họ đã thực hiện và một cuộc khủng hoảng an ninh nghiêm trọng mà họ sẽ phải đối mặt vì sự lựa chọn sai lầm của họ. Nikkei đưa tin, Taliban hiện đang gấp rút nỗ lực thành lập chính phủ khi các thủ lĩnh lưu vong của họ trở về. Tuy nhiên, sự lo lắng ngày càng sâu sắc rằng nhóm chiến binh Hồi giáo sẽ quay trở lại chính trường và đem lại nỗi sợ hãi mà họ đã sử dụng khi họ cai trị phần lớn đất nước cách đây 20 năm. Người đồng sáng lập Taliban, Mullah Adougani Barada và các nhân vật chủ chốt khác đã đến Afghanistan vào hôm thứ Tư, tập trung tại thành trì lâu đời của nhóm ở Kandahar. Barada đứng đầu văn phòng chính trị của Taliban ở Qatar và gặp Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị tại Thiên Tân vào tháng 7. Phát biểu tại cuộc họp báo đầu tiên kể từ khi tiếp quản, phát ngôn viên của Taliban Zabihullah Mazahi hôm thứ Ba cho biết các cuộc đàm phán để chuyển giao quyền lực cho nhóm đang tiến triển. Nhóm đã lên tiếng đảm bảo rằng người dân Afghanistan bao gồm cả phụ nữ và trẻ em sẽ được bảo vệ. Tuy nhiên, những lo ngại đang gia tăng về việc Afghanistan có thể trở lại thời kỳ khủng bố dưới thời Taliban vốn trước đây đã cai trị đất nước từ năm 1996 đến 2001, đặc biệt là khi các báo cáo xuất hiện về các chính sách mạnh tay của nhóm này. Theo báo cáo của các phương tiện truyền thông Mỹ, các thành viên Taliban vào hôm thứ Tư đã dựng các trạm kiểm soát dọc theo các con đường dẫn đến sân bay ở Kabul, đánh đập các công dân và đe dọa những người khác đang cố gắng chạy trốn khỏi đất nước. Facebook cho biết đã xóa hơn 30 trang lan truyền thông tin sai lệch về vaccine COVID sau khi Tòa Bạch Ốc kêu gọi các công ty truyền thông xã hội thắt chặt kiểm soát đối với các thông tin liên quan đến đại dịch được chia sẻ trên nền tảng của họ. Reuters ngày 19 tháng 8 đưa tin, các công ty như YouTube, Twitter và Google đã bị chính quyền Tổng thống Biden chỉ trích vì sự lan truyền đáng báo động của thông tin được cho là sai lệch về vaccine. Một báo cáo gần đây của Trung tâm chống lại sự thù ghét kỹ thuật số CCDS cho thấy 12 tài khoản chống vaccine đang phát tán gần 2 phần 3 thông tin sai lệch về chống vaccine trên mạng. Facebook hôm thứ Tư cho biết họ đã xóa hơn 30 trang, nhóm và tài khoản Facebook hoặc Instagram có liên kết với 12 người này. Tình cảnh cha con tương tàn giữa chủ tịch hãng sản xuất thịt lợn lớn nhất thế giới VK Group Trung Quốc và con trai của ông đã khiến các nhà đầu tư rời bỏ tập đoàn này vào hôm thứ Tư. Cổ phiếu của WS niêm yết tại Hồng Kông đã giảm 11,5%, lấy đi 11,2 tỷ đô la Hồng Kông tức 1,4 tỷ USD trên thị trường. Điều khiến các nhà đầu tư phát hoảng là một tuyên bố đầy cáo buộc được công bố trên nền tảng mạng xã hội Weibo của Trung Quốc vào tối hôm thứ Ba của Vạn Hồng Kiến, năm 52 tuổi, con trai của Chủ tịch Tập đoàn YS Vạn Long, một người đột ngột bị tước các chức vụ khỏi Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc của công ty vào tháng 6 vì hành vi sai trái trong các hành vi hung hăng đối với tài sản của công ty. Hồng Kiến đã cáo buộc Chủ tịch Tập đoàn gian lận, trốn thuế và quản lý sai quỹ của công ty và chỉ ra rằng các vấn đề liên quan đến kế thừa đã dẫn đến sự việc này. Vào tuần trước, ông Vạn Long, 81 tuổi, đã nhường vị trí điều hành tập đoàn YS cho người thân tín lâu năm của mình là Của Lee Chun. Người này trước đây là giám đốc tài chính. Hồng Kiến cho biết mặc dù Của đã có thâm niên làm việc tại YS nhưng ông ấy vẫn thiếu hiểu biết về hoạt động, sản xuất và bán hàng của công ty trong tuyên bố của mình, Hồng Kiến tiết lộ cha của ông đã bí mật nhận 5% cổ phần YS Group từ một cổ đông khác vào năm 2007 và sau đó bán nó cho một công ty Hồng Kông với giá 200 triệu USD mà không tiết lộ giao dịch này với cơ quan thuế, thị trường hoặc các cổ đông khác. Gần đây, theo Hồng Kiến, cha của ông đã mắc sai lầm chiến lược khi khăng khăng nhập 100.000 tấn thịt lợn đông lạnh của Mỹ vào tháng 2. Vụ mua bán đất đỏ đã khiến YS Group thiệt hại hơn 800 triệu nhân dân tệ. Vào ngày 17 tháng 8, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã chủ trì cuộc họp lần thứ 10 của Ủy ban Tài chính và Kinh tế Trung ương, nhấn mạnh sự chuyển đổi từ việc để cho một số ít người được giàu có đến thịnh vượng chung, cho phép các doanh nghiệp tư nhân phục tùng ý đảng. Bloomberg nhận định rằng dấu hiệu này cho thấy chiến dịch kéo dài 10 tháng chống lại công ty công nghệ lớn nhất Trung Quốc đang nhanh chóng mở rộng và sẽ bao gồm các mục tiêu rộng lớn hơn. Trong những tháng gần đây, việc đạt được thịnh vượng chung đã là một chủ đề của các cuộc thảo luận chính trị ở Trung Quốc. Trong vài thập kỷ qua, bất bình đẳng, thu nhập của Trung Quốc đã gia tăng. Xã hội Trung Quốc ngày nay có cấu trúc rất điển hình về sự phân hóa giàu nghèo với sự giàu có tập trung ở đỉnh kim tự tháp. Mấy tháng qua, việc thực hiện sự thịnh vượng chung đã trở thành một chủ đề của các cuộc thảo luận chính trị Trung Quốc. Trong mấy thập kỷ qua, hiện tượng bất bình đẳng thu nhập của Trung Quốc đang gia tăng. Xã hội Trung Quốc hiện tại là kết cấu xã hội phân hóa giàu nghèo rất điển hình. Tài sản đều tập trung ở đỉnh kim tự tháp. Thời báo Tài chính có trụ sở ở London hôm 18 tháng 8 đã trích dẫn một số liệu năm 2019 của nhóm giáo sư Thomas Piketty thuộc trường kinh tế học Paris và chỉ ra 10% thu nhập cao nhất của Trung Quốc năm 2015 có 41% thu nhập quốc dân, cao hơn mức 27% vào năm 1987. Tổng hợp các thông tin từ các kênh truyền thông, kể từ cuối năm ngoái, chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc đã bắt đầu một cuộc đàn áp toàn diện đối với các công ty Internet, dẫn đến các tỷ phú liên tiếp quyên góp tiền và từ chức không chỉ dẫn đến bán tháo các cổ phiếu khái niệm Trung Quốc, mà còn khiến một số lượng lớn người thất nghiệp. Chỉ riêng về loại bỏ, dạy thêm sẽ khiến 10 triệu giáo viên và 30 đến 40 triệu người trong lĩnh vực này phải đối mặt với việc tìm kiếm việc làm mới. Hội nghị Kinh tế Tài chính Trung ương lần này nhấn mạnh cần điều tiết hợp lý thu nhập cao quá mức, khuyến khích các nhóm thu nhập cao và các doanh nghiệp báo đáp lại xã hội nhiều hơn. Theo phân tích của các kênh truyền thông ngoài Trung Quốc, đây là lý do đằng sau cuộc đàn áp, giám sát và quản lý các công ty công nghệ Thông tin truyền đạt là gần đây Đảng Cộng sản Trung Quốc tấn công nhóm người thu nhập cao và thu nhập phi pháp là hành động hợp lý. Sự đàn áp mang tính phá hủy ngành nghề cũng là hợp lý. Chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc đã chỉ định Chiết Giang là nơi thí điểm cho sự thịnh vượng chung. Chiết Giang là trụ sở chính của tập đoàn Alibaba. Tháng trước, Chiết Giang đã công bố kế hoạch chi tiết để tăng thu nhập khả dụng bình quân đầu người lên 75.000 nhân dân tệ, tức 11.563 USD. Vào năm 2025, tăng 45% trong vòng 5 năm. Đồng thời hy vọng rằng thu nhập từ tiền lương có thể chiếm hơn một nửa GDP và tỷ lệ đô thị hóa cũng sẽ tăng lên đến 75%. Để đạt được mục tiêu, chính quyền tỉnh Chiết Giang sẽ khuyến khích người lao động tiến hành đàm phán tập thể để tăng lương, khuyến khích các công ty đã niêm yết trên thị trường chứng khoán tăng cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông, khuyến khích nông dân thực hiện các chiến lược kinh doanh, thúc đẩy và phát triển các sản phẩm tài chính, Lộ trình cũng nêu rõ chính phủ sẽ bảo vệ tốt hơn quyền lợi cho người giao hàng và tài xế xe buýt, đồng thời thực hiện các chính sách ưu đãi thuế đối với các khoản đóng góp từ thiện. Các nhà phân tích nước ngoài cho rằng dự kiến sẽ có thêm nhiều biện pháp hỗ trợ tăng trưởng kinh tế, chẳng hạn như giảm tỷ lệ dự trữ tiền gửi bắt buộc. Đài truyền hình WTSI có trụ sở tại Los Angeles đưa tin, Hội nghị Tài chính Trung ương lần này cũng nhắc lại câu nói nổi tiếng của ông Đặng Tiểu Bình để một số người giàu có trước đây cũng là đường lối cơ bản và nhất trí của Đảng Cộng sản Trung Quốc lúc bấy giờ, nghĩa là làm giàu là hợp pháp, nắm giữ của cải cũng là hợp pháp. Trên thực tế, đó là viên thuốc định tâm đối với tầng lớp giàu có và bảo họ đừng chạy, đừng hoảng sợ và ở lại với Đảng Cộng sản Trung Quốc. Một doanh nhân Trung Quốc nói rằng sự chú trọng mới về bất bình đẳng và các vấn đề xã hội khác cùng với cuộc đàn áp gần đây đối với TT, Chu Sinh và các công ty giáo dục đã gửi một tín hiệu rõ ràng đến các công ty tư nhân – Đảng muốn có quyền phát ngôn lớn hơn nữa đối với doanh nghiệp tư nhân. Cũng hy vọng các doanh nghiệp tư nhân có thể ngoan ngoãn nghe theo nhiều hơn nữa. Trang tin The Information đưa tin cuối tháng 4, ba doanh nghiệp nhà nước Trung Quốc đã mua lại 1% cổ phần và ghế hội đồng quản trị của công ty con Baidan ở Bắc Kinh. Baidan là công ty mẹ của Douyin. Điều này đã gây ra sự suy đoán rằng chính phủ Trung Quốc có thể thúc đẩy cổ phiếu vàng và đại diện hội đồng quản trị trong các công ty công nghệ khác, đặc biệt là ở cấp công ty mẹ. Thưa quý vị và các bạn, ngày 18 tháng 8, đánh dấu 90 năm trận lũ lụt Trung Quốc lịch sử năm 1931, một trong những thảm họa chết chóc nhất của thế kỷ 20 mà đến nay vẫn chưa rõ về số người thiệt mạng. Ngày 18 tháng 8 năm 1931, nước sông Dương Tử dâng cao đỉnh điểm, làm vỡ đê và góp phần gây ra trận đại hồng thủy khủng khiếp, cướp đi sinh mạng của hàng triệu người. Từ tháng 6 đến tháng 8 năm 1931, các khu vực miền Trung và miền Đông Trung Quốc đã bị ngập lụt, bao gồm các thành phố đông dân cư như Vũ Án và Nam Kinh. Các nguồn tin chính thức của Trung Quốc công bố, Tổng cộng có 145.000 người thiệt mạng vì lũ lụt. Song, nhiều nguồn tin độc lập thống kê, số trường hợp thiệt mạng trực tiếp và gián tiếp vì thảm họa cao hơn nhiều, khoảng từ 3,7 đến 4 triệu người chết. Trung Quốc phải đối mặt với thời tiết khắc nghiệt vào cuối những năm 1920 và đầu những năm 1930. Theo một số ghi chép, thời tiết bất thường ở miền Trung Trung Quốc bắt đầu vào mùa đông cuối năm 1930. Bão tuyết kỷ lục vào mùa đông cùng băng tan vào mùa xuân và mưa số xả làm tăng mực nước đáng kể. Vào đầu năm 1931, băng tuyết bắt đầu tan chảy xuống hạ lưu sông Dương Tử. Tháng 4 năm 1931, lưu vực sông Dương Tử hứng chịu lượng mưa vượt xa mức trung bình. Người dân sống ở khu vực thấp đã rời bỏ nhà cửa. Các khu vực dọc theo sông Dương Tử đã báo cáo lượng mưa lên 600 mm vào tháng 6 năm 1931. Giai đoạn tồi tệ nhất làm xảy ra từ tháng 7 đến tháng 8 năm 1931. Mực nước sông Dương Tử đạt mức cao nhất kể từ khi bắt đầu ghi dữ liệu, đạt tới đỉnh điểm vào ngày 18 tháng 8 1931. Vào ngày 25 tháng 8 năm 1931, một con đê dọc theo hồ Cao Biu bị vỡ, gây lũ lụt trên diện tích khoảng 180.000 km vuông. Lũ lụt đã phá hủy nhiều nhà cửa và đất canh tác, khoảng 15% lúa mì và lúa gạo đã bị phá hủy ở đồng bằng châu thổ sông Dương Tử. Lũ lụt đã tác động đến nền kinh tế khi giá các mặt hàng thiết yếu tăng vọt. Căng thẳng về đất đai và kinh tế khiến nhiều khu vực lâm vào cảnh đói kém. Một số người đã ăn vỏ cây và cỏ dại và những người khác đã bán con cái của họ để tồn tại. Dịch bệnh bao gồm cả bệnh tả, bệnh sởi, sốt rét lây lan khắp các cộng đồng tị nạn di rời. Thưa quý vị, mục tin tổng hợp tối của DKN TV đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe. Kính chúc quý vị mạnh khỏe. Hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.